Hello, xin chào quý vị các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Quang Dũng DVD. À, thị trường à, trong thời gian vừa qua thì phần lớn là nhiều nhà đầu tư cảm giác rất là sót ruột bởi vì à, cứ mua là bị thua lỗ. Vậy à, nếu các bạn đang là nhà đầu tư cá nhân thì chúng ta nên làm gì trong đoạn này? nếu các bạn đang theo dõi nếu anh chị em nghe rõ thì hãy có thể comment vào ô chat nếu anh chị em nghe rõ ạ hãy comment nghe rõ nếu có thể comment vào ô chat là nghe rõ ạ nghe rõ ạ nghe rõ ạ nếu các bạn nghe rõ thì hãy comment vào ô chat ạ ok xin cảm ơn ạ xin cảm ơn anh chị em và các bạn à, thế thì à, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình trong à, một vài phút nữa cái điều đầu tiên đó, đó là gì ạ à, nếu các bạn đang đầu tư hoặc là thì các bạn cần phải xem là mình đang à, đầu tư chứng khoán mục đích của chúng ta đầu tư chứng khoán làm gì ạ bao anh chị em là đầu tư chứng khoán để gì ạ để cho nó vui ạ để cho chúng ta thấy là à, có cái trải nghiệm giống như nhiều người khác bởi vì thực ra thì có nhiều người thì cứ đầu đầu tư kiểu ngày nào cũng đầu tư ngày nào cũng tham gia mua cổ phiếu mà cũng chẳng biết rằng là nếu có lợi nhuận hay không lỗ thì cũng đầu tư mà lãi thì uh, hơi lãi một chút cũng bán cái câu chuyện ở đây đó là gì ạ chúng ta cần biết rằng gì ạ chúng ta đầu tư để kiếm tiền để tự do tài chính đúng không để mang lại cái hiệu quả giúp đỡ gia đình chúng ta giúp đỡ những người thân chúng ta và đặc biệt là gì ạ chúng ta có thể có những cái uh, uh, tài chính để gì ạ mua sắm uh, những cái uh, phương tiện như là ô tô nhà cửa hoặc là à, đi đến bất cứ nơi nào chúng ta muốn vậy điều đầu tiên trước khi mà chúng ta muốn đầu tư thì cái quan trọng nhất là chúng ta cần phải mô phỏng vậy mô phỏng là thế nào ạ tức là cái bạn ở ờ, trong một cái câu nói của à, một cái người thầy của Dũng đó là Antonio Robin ông có nói là gì ạ muốn thành công thì bạn cần phải mô phỏng những người thành công anh chị em comment là mô phỏng những người thành công vậy mô phỏng những người thành công là như nào ạ chẳng hạn nếu bạn muốn trở thành những nhà đầu tư thiên tài trong lĩnh vực chứng khoán thì đầu tiên là gì ạ bạn có thể gì ạ theo dõi đọc những cuốn sách về YouTube à cuốn sách về gì ạ đầu tư chứng khoán tìm ra khoảng 10 cuốn sách 20 cuốn sách xem là cái nhóm sách nào phù hợp tại vì khi mà Dũng à, theo dõi trên Tiki á có khoảng hàng trăm đầu sách chứng khoán nhưng thực tế nó chỉ có khoảng độ 4 đến 5 đầu sách phù hợp với phong cách đầu tư của Dũng thôi còn lại phần đông là nó chẳng có giá trị gì cả bao nhiêu bạn đã có cái cảm giác như vậy tức là khi mà có rất nhiều đầu sách nhiều lắm ạ nhưng thực tế nó chỉ có khoảng 4 đến 5 đầu sách nó có thể gì ạ phù hợp với phong cách đầu tư của mình thôi sau khi các bạn có những cuốn sách đó hoặc là các bạn lên trên kênh youtube các bạn nghe theo dõi xem là những ai đó kiếm được tiền trên lĩnh vực đầu tư chứng khoán và phù hợp với phong cách của mình thì bắt đầu chúng ta mô phỏng đúng không mô phỏng vậy sau khi chúng ta mô phỏng thì bước một là gì ạ bước một là chúng ta sẽ xem là vậy cách thức đầu tư của những nhà đầu tư như sao chẳng hạn như là cách thức của William O'Neill đầu tiên là gì ạ chúng ta Caslim là một trong những cái bước để chúng ta đầu tư trong đó có thị trường chung trong đó có sản phẩm mới công nghệ mới trong đó có gì ạ cổ phiếu cần phải gì ạ có đầu nhà đầu tư tổ chức quỹ tham gia vào cổ phiếu phải siết chặt trên biểu đồ tuần và đặc biệt nữa là cổ phiếu phải có gì ạ phải có cái tốc độ tăng trưởng lợi nhuận doanh thu nếu các bạn làm đúng theo những cái bước mà Can Slim đưa ra thì giúp đảm bảo gì ạ đến 98 phần trăm là các bạn thành công trong lĩnh đầu tư chứng khoán nhưng việc áp dụng nó không đúng hoặc là chúng ta không kiên nhẫn đợi chờ cái phương pháp đó nên dẫn đến là chúng ta không có kết quả vậy ở đây chúng ta thấy là nếu đầu tư trong thời điểm này thì cái cách mô phỏng và Dũng thấy đơn giản nhất là các bạn nghiên cứu tìm hiểu khoảng độ 5 đến 10 cổ phiếu xuất sắc nhất trong tất cả chu kỳ nghiên cứu hết cổ phiếu xem những cổ phiếu đó có đặc điểm gì về chu kỳ thị trường so với thị trường chung giá cổ phiếu nào biến động ra sao với thị trường chung cổ phiếu đó có sản phẩm gì chất xúc tác ra sao để giúp cho cổ phiếu đó có thể tăng trưởng nhanh giúp cho cổ phiếu đó có thể bứt phá một cách gì ạ ngoại mục ngoài ra chúng ta thấy là nếu ở trong những giai đoạn này thì cái việc đầu tiên tất cả những nhà đầu tư thành công như mà ở đây có bạn Tiến Phạm Tiến Livermore Livermore ông làm gì ạ Livermore <clears throat> ông sẽ quan sát xem rằng là cái cổ phiếu nào sẽ là cổ phiếu mạnh nhất trong chu kỳ này để khi mà thị trường bắt đầu hồi phục thì đấy là cơ hội để chúng ta mua vào nếu mà chúng ta lại đi mua những cổ phiếu đang giảm thì điều gì diễn ra bởi vì lúc cổ phiếu giảm mạnh chứng tỏ là những cổ phiếu không mang lại giá trị chúng ta nên việc đầu tiên là chúng ta xem là vậy trong chu kỳ thị trường giảm này xem những nhóm cổ phiếu nào đang có xu hướng mạnh hơn thị trường bước một tiếp theo là gì ạ so sánh những cái cổ phiếu đó so với những cổ phiếu mà chúng ta thấy là mạnh nhất trong những chu kỳ trước đó xem là sản phẩm nó ra sao giá khối lượng nó như thế nào nó phản ứng như thế nào với thị trường chung tức là thị trường chung giảm thì cổ phiếu nó có giảm mạnh hơn hay không đó chính là những lý do các bạn cần phải biết được khi các bạn đầu tư vậy DG à, à, mạnh hơn thị trường ok ạ khi mà chúng ta chứng minh sức mạnh ấy, thì chúng ta cần phải chứng minh trong cả một chu kỳ chứ không phải chứng minh trong một hai phiên bởi vì một hai phiên nó không mang lại giá trị chúng ta ok bây giờ chúng để các bạn không phải đợi lâu chúng ta bắt đầu phân tích thị trường của ngày hôm nay bao nhiêu bạn sẵn sàng có thể comment sẵn sàng đúng không ạ cái điều đầu tiên tôi muốn nói các bạn đó là thị trường á nó có hai nhóm nhà đầu tư nhóm nhà đầu tư thứ nhất là nhóm nhà đầu tư cá nhân trong nhóm nhà đầu tư cá nhân thì khoảng 90 phần trăm là bị thua lỗ lý do tại sao cái nhóm này thường là gì ạ họ đầu tư theo cảm tính không có kiến thức nghe hô hào mách nước và đặc biệt là gì ạ không có kế hoạch cắt lót nên dẫn đến là gì ạ việc mà thị trường chung giảm mạnh họ mất tiền một cái nhóm mà 10 phần trăm là những người thành công trong việc đầu tư chứng khoán là họ nắm rõ được chu kỳ thị trường về cơ bản thị trường có 4 pha pha thứ nhất là pha tích lũy pha thứ hai là pha tăng trưởng pha thứ ba pha phân phối và pha thứ tư là pha suy thoái Vậy nếu một cái nhà đầu tư thành công họ cần phải hiểu đó là họ đang ở pha nào. Nếu bạn ở khi pha tăng trưởng thì bạn đầu tư lúc nào cũng thắng. Còn trong trường hợp bạn đầu tư ở pha phân phối thì nếu việc mà đầu tư các cổ phiếu penny các bạn có thể kiếm một số tiền lớn. Tuy nhiên, phần lớn nhà đầu tư lại thích mua cổ phiếu ở trong pha giảm bởi vì vì giá nó rẻ, vì nó hời và vì rất nhiều nhà đầu tư khác khuyến nghị chúng ta mua vào nên dẫn đến chúng ta gì ạ bị thua lỗ càng lỗ nhiều hơn vậy câu chuyện ở đây đó gì ạ sau pha giảm mạnh như này thì thị trường nó sẽ bước vào một pha đó là pha tích lũy vậy pha tích lũy này chúng ta cần phải biết rằng là trong pha tích lũy thị trường sẽ đi được bao lâu đi được bao xa cái nhóm cổ phiếu nào sẽ là nhóm cổ phiếu dẫn đầu trong chu kỳ tới vậy sau mỗi một đợt rũ bỏ làm rất nhiều nhà đầu tư thua lỗ hoặc là gì ạ chán nản về thị trường sau đó thị trường sẽ bước vào một chu kỳ tăng điều này sẽ lặp đi lặp lại hết chu kỳ này đến chu kỳ khác thông thường những nhà đầu tư chúng ta họ sẽ cảm giác mệt mỏi cảm giác lo lắng cảm giác sợ hãi khi thị trường đang ở một giai đoạn sideways vậy ở giai đoạn sideways này có một số chiến lược như sau trước khi Dũng nói về cái chiến lược mà phần lớn mọi người sẽ áp dụng chiến lược đầu tiên mà các bạn thấy rằng là nhà đầu tư thứ nhất là gì ạ các bạn có thể sử dụng chiến lược đầu tư mang tính chất là đầu tư đầu tư mang tính chất là giá trị tích sản ở đây các bạn comment giá trị tích sản đây thế thì tại sao các bạn có thể mua cổ phiếu tích sản trong giai đoạn này rất nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu tích sản khi mà thị trường đang lao dốc và bị thua thua lỗ rất nhiều Dũng sẽ không khuyến nghị các bạn đầu tư tích sản trong giai đoạn thua lỗ này bởi vì càng mua càng lỗ và những cái cổ phiếu mà các bạn đợi cho quá trình tích sản thì nó phải đáp ứng được một số các tiêu chí sau một là phần lớn các cổ phiếu gì ạ blue chip là những cổ phiếu rất ít khi bị phá sản hoặc là gì ạ bị ảnh hưởng khi mà chu kỳ thị trường giảm quá sâu hoặc là trong đợt nền kinh tế bị ảnh hưởng vậy nhóm như vậy thì các bạn có thể xem xét một số yếu tố sau thông thường trong quá trình giảm mạnh của thị trường chung các bạn xem là cái nhóm cổ phiếu đó có dòng tiền lớn tham gia vào hay không thông thường một dòng tiền lớn tham gia ở vùng này thì cái việc mà bị phá vỡ vùng đáy vỡ vùng đáy tức là gãy cái vùng đáy là rất khó có thể xảy ra vậy khi các bạn tích sản ở trong vùng này thì các bạn tập trung vào nhóm cổ phiếu mà có thể gì ạ hồi phục trong một chu kỳ kinh tế đi lên trong đó có nhóm cổ phiếu gì ạ có nhớ có nhóm cổ phiếu ngân hàng ngân hàng các bạn nhớ là ngân hàng là nhóm mà được hưởng lợi nhất khi mà kinh tế hồi phục bởi vì chính phủ bắt đầu bơm tiền ra và đặc biệt nữa là gì ạ là những cái nhóm đấy thì sau khi tín dụng được giải ngân thì bắt đầu có thể nó sẽ tăng rất mạnh ví dụ như các bạn thấy rằng là đây là một cổ phiếu như là Techcombank dù là bạn có ở đâu đầu tư kiểu gì cũng không biết nhưng nhiều nhà đầu tư thì cứ tiếp tục bắt đáy ở trên cái vùng này Dũng sẽ không bắt đáy ở đây Tuy nhiên nếu bạn nhìn thấy những vùng đáy này đã có một lượng tiền lớn đã tham gia vào đây thì cái việc mà gì ạ cổ phiếu có thể bị giảm sâu giảm sâu đến cái vùng này khả năng gì ạ khả năng giảm sâu hơn sẽ thấp hơn nhưng đây chính là chiến lược tích sản phần lớn nhà đầu tư tích sản thì họ không cắt lót vậy bạn nên đầu tư theo trường phái nào thì trường phái thứ hai đó là trường phái đầu tư tăng trưởng trong trường phái đầu tư tăng trưởng nó chia làm hai loại loại thứ nhất là bạn mua những cổ phiếu tăng trưởng cao và thông thường nó sẽ có những cái đòn chúng ta gọi là chất xúc tác như là đòn bẩy tài chính như là sản phẩm mới công nghệ mới hoặc là một yếu tố nào đó để giúp cho doanh thu lợi nhuận tăng và chúng ta cũng thấy rằng là cổ phiếu ngân hàng có thể thấy rằng trong thời gian tới sẽ có những đòn bẩy ví dụ như là gì ạ đầu tư công đầu tư công năm 2023 là một năm gì ạ bội thu của đầu tư công việc các ngân hàng được giải ngân đầu tư công cũng là một trong những cái gì ạ cái điều mà giúp cho các ngân hàng có thể tăng trưởng được điều thứ hai chúng ta biết rằng là lãi suất đang trong xuống giảm và đã có rất nhiều ngân hàng đã có gì ạ giảm cho vay đây là gì ạ là cơ hội để nợ xấu đã gì ạ nợ xấu được gì ạ được giảm dần và khi nợ xấu giảm dần thì ngân hàng sẽ được vay nhiều hơn điều thứ ba các bạn có thể thấy đó là gì ạ à? việc mà chính phủ có thể tạo ra những gói kích thích cần thiết trong thời gian tới nên đây cũng là một trong những cái điều nó khiến cho gì ạ à? à, kích thích có thể là gì ạ à? nới zoom ngân hàng hoặc là gì ạ à? có thể à, giảm cái zoom dự trữ bắt buộc cho các ngân hàng đây cũng là một trong những cái phần và dũng thấy rằng là trong chu kỳ trong cái chúng ta gọi trong giai đoạn suy thoái của nền kinh tế và bắt đầu bước vào một chu kỳ mới thì đây cũng là một cái ngành mà phát triển mạnh Thế câu chuyện ở đây đó là gì ạ vậy nếu bạn biết như vậy thì bạn chả cần quan tâm đến thị trường bạn cứ mua những cái cổ phiếu như là MB khi nó đang tích lũy như này thì kể để ra một hai năm kiểu gì nó chả có lợi nhuận đúng không ạ kiểu gì nó chẳng có gì ạ kết quả nhưng với cái chiến lược đầu tư như này thì bạn chỉ cần sai một hoặc hai chu kỳ nào đó thì các bạn trả giá rất đắt Dũng ví dụ cho các bạn nhiều nhà đầu tư đã mua cổ phiếu Techcombank ở trong giai đoạn này tại sao họ lại mua cổ phiếu Techcombank ở giai đoạn này thậm chí họ mua cổ phiếu Techcombank ở trong cái vùng 46 này Vậy các bạn thấy điều gì diễn ra nếu ai đó mua ở trên vùng này thì bao lâu nữa cổ phiếu với hòa vốn bao lâu ạ rất lâu đúng không ạ nhưng tuy nhiên bạn có thể thấy là ở vùng dưới này đã có dòng tiền lớn tham gia vào dòng tiền lớn là dòng tiền của tổ chức dòng tiền của big boy vậy khi bạn đầu tư thì điều quan trọng nhất bạn phải đi theo dòng tiền lớn vậy phía trên không có dòng tiền lớn mà bạn lại muốn tích sản ở đây bạn sẽ gặp rất nhiều rủi ro phía dưới dòng tiền lớn thì cái việc mà gì ạ trong trường hợp cổ phiếu có giảm về 20 22 thì nó cũng là một cái vùng kháng cự rất mạnh nên sẽ có một lượng tiền lớn có thể tham gia vào tuy nhiên chúng ta quan sát ở đây với việc mà chúng ta đầu tư tăng trưởng thì các bạn gì ạ một là các bạn mua ở giai đoạn khi cổ phiếu tạo đáy hay chúng ta gọi là mua sớm ở đây với chiến lược mua sớm ở đây ạ với chiến lược mua sớm ở đây bạn có khoảng một lợi nhuận khoảng 20 đến 25 phần trăm Tuy nhiên chúng ta cần phải bán bởi vì giai đoạn đầu cổ phiếu giao động rất mạnh. Các bạn nhé, giai đoạn đầu cổ phiếu giao động cực kỳ mạnh. Khi cổ phiếu giao động này, mục đích để tích lũy thêm tích lũy thêm một lượng cổ phiếu mới. Các bạn nhìn thấy chat chưa ạ? Nếu các bạn nhìn thấy chat comment cho Dũng số 1 ạ. Tích lũy thêm. Trong quá trình tích lũy thêm này nó sẽ có hai kịch bản xảy ra kịch bản thứ nhất nếu khối lượng bắt đầu giảm dần về vùng hỗ trợ vậy nếu khối lượng giảm dần về vùng hỗ trợ thì theo các bạn nó tích cực hay là tiêu cực tích cực hay tiêu cực ạ trong trường hợp này tức là khi mà cổ phiếu gặp vùng hỗ trợ không ai bán ra thì đây là một trong những tín hiệu chúng ta là gọi tích cực nhưng hãy không mua ở đây bởi vì chúng ta biết rằng là một vài trường hợp cổ phiếu sẽ bị rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía ở trên cái vùng hỗ trợ này và sau đó chúng ta cần những đợt gọi là xác nhận lúc này chúng tôi mua đây là cơ hội để chúng ta mua tuyệt vời nhất đó là chiến lược chúng ta gọi là xấu nhất trong một quá trình tích lũy vậy nếu cổ phiếu này giảm thì các bạn có thể thấy là dù các bạn có thể mua ở đây thì các bạn thấy là việc hồi phục nó sẽ giúp cho cổ phiếu bạn tăng ngay trường hợp thứ hai đó là gì ạ sau khi tích lũy xong cổ phiếu sẽ có một phiên tăng giá ở phiên hôm sau chúng ta gọi đây chính là điểm mua sớm các bạn nhá điểm mua sớm này sẽ được gì ạ à? sẽ được xác nhận khi quá trình gì ạ à? rũ bỏ bởi vì phía trên này gặp những cản rất lớn cổ phiếu sẽ cần rũ bỏ những nhà đầu tư yếu bóng vía trước khi bước vào một chu kỳ tăng đây chính là cơ hội cho các nhà đầu tư hiểu rõ chu kỳ các bạn hiểu rõ chưa tức là một cái chu kỳ hiểu rõ và một số trường hợp nó sẽ như thế này khi nó lên đến đây trong trường hợp nó có quá nhiều người đeo bám nó sẽ rũ bỏ một lần nữa trước khi bước vào chu kỳ sau nên nếu quá trình kéo lên khối lượng lớn tức là khối lượng lớn chứng tỏ áp lực nhà đầu tư bị thua lỗ ở đây bán ra rất lớn thì quá trình rũ bỏ sẽ tiếp theo và nếu bạn hiểu rõ được chiến lược này thì bạn thấy là đầu tư thực sự là thoải mái đúng không ạ rất là đơn giản vậy câu chuyện ở đây đó là làm thế nào để các bạn biết được cái cổ phiếu nào khỏe nhất dẫn đầu cái điều mà gì ạ cái điều dũng gọi là sự sai sai lầm việc nhà đầu tư mua cổ phiếu thích yêu thích bởi vì họ nghĩ rằng là cổ phiếu này tuyệt vời nó khác hẳn một cổ phiếu có dòng tiền tham gia ví dụ như này bạn nhìn thấy một cái cổ phiếu như là Vietcombank cổ phiếu này gần như không tăng năm 2021 nhưng nếu bạn mua cổ phiếu tương tự như thế này đó là cổ phiếu Vipbank cái cổ phiếu này tăng 5 đến 6 lần trong giai đoạn thị trường đi lên vậy bạn mua cổ phiếu Vietcombank hay là mua cổ phiếu ngân hàng quốc tế VIB vậy một chu kỳ tăng sẽ thấy rằng là sẽ có những cổ phiếu tăng rất mạnh trong trường hợp bạn không lựa chọn được nhóm cổ phiếu dẫn đầu bạn sẽ gì ạ à? gặp rủi ro nên cái phương pháp mà Dũng chia sẻ đây nó liên quan này ở đây Dũng muốn các bạn bạn nào nếu các bạn có câu hỏi nào có câu hỏi mang tính chất là khoai nhất thì ạ Dũng thích những câu hỏi khoai khó ở phần dưới càng khoai càng khó thì càng gì ạ Dũng càng thấy là hứng thú bởi vì thế nhỉ thứ nhất là gì ạ nếu trong trường hợp mình không trả lời được thì mình cũng học được một điều gì đó Dũng mong rằng các bạn hãy đặt câu hỏi thật gì ạ khó ở đây à, tại sao nói điều như vậy cái điều đầu tiên đó là gì ạ trong trường hợp các bạn thấy là mua cổ phiếu dẫn đầu cổ phiếu dẫn đầu thị trường giảm nó khỏe hơn đúng không vậy khi thị trường giảm nó khỏe hơn thì nó chứng tỏ là đã có một dòng tiền lớn đã tham gia trước dòng tiền tổ chức đã đi trước nó giống như là chạy marathon á những cái vận động viên khỏe nhất thường thì họ dẫn đầu trong một chu kỳ dài còn những vận động viên yếu là họ gì ạ à? có thể sẽ không về đến đích nên việc đầu tư của chúng ta là đi tìm những cổ phiếu dẫn đầu cùng là ngân hàng không phải là cổ phiếu mà chúng ta yêu là cổ phiếu khỏe mà phải xem cổ phiếu dẫn đầu vậy bây giờ chúng ta quay trở lại chúng ta sẽ phân tích một cái điều này để các bạn nhìn thấy tại vì hôm nay chỉ nói một cái phần nữa đầu tiên chúng ta lấy một cổ phiếu Techcombank Dũng vừa phân tích cổ phiếu Techcombank cho các bạn kịch bản rất tuyệt vời các bạn bao nhiêu bạn thấy tuyệt vời comment số tuyệt vời ta đưa ra tất cả kịch bản và nếu nó không xảy ra kịch bản nó không lên được bởi vì một bạn nó bảo là biết đâu lên thẳng thì sao câu hỏi lên thẳng thì sao về cơ bản là không có chuyện này nó không bao giờ có chuyện này bởi vì thứ nhất là một cái cổ phiếu có nền tảng mạnh dài đây nó sẽ không lên thẳng được cái điều thứ hai đó là các bạn nhìn thấy cái chu kỳ trung hạn 200 ngày dài hạn 200 ngày trung hạn 150 ngày và đường ngắn hạn là 50 ngày nó mới có xu hướng gì ạ nó có xuống tăng thôi ạ nó mới có xu hướng tăng thôi nên rõ ràng xu hướng ngắn hạn nó chưa rõ ràng nếu nó có hồi của một đoạn thôi vậy xu hướng trung hạn dài hạn đang đi xuống thì làm sao cổ phiếu có thể đi tăng dài hạn trung hạn được nên nếu có lên chỉ mang tính lướt sóng vậy chúng ta sẽ lấy một cái cổ phiếu khác tương đương với cổ phiếu này giả sử những bạn thấy một cổ phiếu tương tự như vậy liên việt quốc banh vậy cổ phiếu liên việt quốc banh là cổ phiếu các bạn nhìn thấy này một là các bạn thấy rằng là nó khỏe yếu ạ à. <coughs> bạn nhìn thấy nó khỏe yếu thứ nhất do rằng nếu chúng ta nhìn về so với Techcombank thì sao ạ so với Techcombank thì cổ phiếu này khỏe hơn hay yếu hơn thứ nhất là cổ phiếu này sau khi tạo đáy một đáy hai đáy ba đáy và chúng ta có điểm mua đây là điểm mua quan trọng khi có điểm mua để xong cổ phiếu vượt qua đỉnh khi vượt qua đỉnh này cổ phiếu bắt đầu gì ạ à? tích lũy và tạo ra một cái nền khối lượng lớn sau đó tái tích lũy vậy cổ phiếu tái tích lũy ở đây chúng ta thấy là số lượng đầu tiên là chúng ta thấy là xu hướng trung hạn đang có xu hướng để cắt giải hạn đường 100 à, đường 50 cắt đường 150 tức là chúng ta thấy là xu hướng ngắn hạn đã cắt đường trung hạn tức là cổ phiếu đang bước vào chu kỳ trung hạn vậy một một cái nền ở phía trên này đang bị rũ bỏ bởi những người đã bị thua lỗ ở đây và một số những người đang mua cổ phiếu ở trên vùng này đã bị rũ bỏ nhưng cái điều quan trọng nhất là chúng ta có dòng tiền lớn tham gia dòng tiền lớn đã tham gia vào thị trường và đang trong quá trình rũ bỏ vậy điều kiện đây cổ phiếu khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ tăng khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ thì đây chính là một quá trình tích lũy quan trọng vậy làm thế nào để các bạn mua được cổ phiếu này việc cổ phiếu này hiện tại đang có khối lượng lớn chúng ta gọi là khối lượng lớn ở đây có một cái phiên gì ạ à, đang có một cái phiên squat bao nhiêu bạn biết squat ạ squat là kéo lên rũ bỏ và sau phiên squat này thường nó có quá trình tích lũy một hai phiên khối lượng nhỏ thì lúc này trong trường hợp cổ phiếu đi lên thì cái việc ở đây đó là giả những cái cản gần đây nhất hoặc những cản gần đây nhất nó không còn nhiều giá trị với cổ phiếu này bởi vì nó đã rũ bỏ lần thứ nhất lần thứ hai nên khi các bạn hiểu rõ cái vùng này thì các bạn có thể phân tích như sau đầu tiên là các bạn thấy là sau khi gặp đỉnh nó đã rũ bỏ lần đầu tiên với một lượng gì ạ à, cổ phiếu bị bán ráo ra rất lớn kéo lên lần thứ hai nó tiếp tục rũ bỏ kéo lên lần thứ hai tiếp tục rũ bỏ và chúng ta biết rằng là khối lượng lớn ở đây rũ bỏ một lượng khối lượng để nhà đầu tư gì ạ à, thoát ra và cuối cùng kéo lên lần thứ ba cũng tiếp tục rũ bỏ và đây là lần rũ bỏ thứ ba một số trường hợp thì sau khi rũ bỏ thì nó tích quỹ thêm ở đây lần thứ tư trước khi đi lên vậy mua ở giai đoạn lần thứ ba lần thứ tư có sự xác nhận thì cái việc mà gì khả năng chắc chắn của chúng ta sẽ rất là cao nên đấy là cách mà đầu tư an toàn cùng một cổ phiếu ngân hàng chúng ta phải lựa chọn cổ phiếu mạnh hơn Dũng biết rằng một vài bạn ở đây đã nhìn ra một vài cổ phiếu mạnh hơn thị trường nhưng đó chính là cái cách mà Dũng đầu tư cách mà Dũng giao dịch cách mà Dũng gì ạ à? tham gia thị trường tránh trường hợp là gì ạ à? trong thị trường giảm như này nhiều nhà đầu tư có bảo mua mua giảm nhưng rõ ràng trong thị trường giảm giống như là các bạn thấy là khổng minh á để cho quân dưới đánh nhau thoải mái đi ạ à. chúng mình đứng ở trên núi quan sát xem là gì ạ à? địch nó hở cái gì sơ hở cái gì điểm yếu điểm mạnh là gì để đưa ra những quyết định tốt nhất thì trong đầu tư cũng tương tự như vậy khi mà thị trường giảm chúng ta đứng trên quan sát quan sát ạ à khi các bạn quan sát các bạn sẽ thấy rằng là cổ phiếu nào mạnh cổ phiếu nào yếu và các bạn biết đó là những cái cơ hội tuyệt vời à, mỗi một chương trình này cũng mong rằng là sẽ giúp các bạn à, nhận rõ được một cái cổ phiếu tuyệt vời à, một bạn có hỏi nữa thì ờ, anh nhẽ là những cái cổ phiếu này thực tế như thế này này để các bạn có thể hiểu đơn giản này à, những bạn nào là học viên của DVD có thể comment số 1 ạ nếu các bạn nào đang là học viên của DVD có thể comment số 1 thì có một cái điều như này tại vì hôm nay Dũng phân tích cái cổ phiếu này để các bạn có thể thấy được cái điều này nó rất là nghịch lý ạ đây là một cổ phiếu rất là tuyệt vời thì câu chuyện ở đây tại sao nó lại như vậy tại vì các bạn thấy rằng là trong trường hợp á, nếu các bạn hiểu rõ được cái cái cái phương pháp mà Dũng chia sẻ hiểu rõ được nguyên lý hiểu rõ được cái quy trình hiểu rõ được cái cổ phiếu vận động ra sao thì cái việc mà Dũng chia sẻ cổ phiếu như này các bạn đầu tư các bạn sẽ thấy là các bạn vào lệnh các bạn tham gia rất là dễ tham gia rất là đơn giản đúng không ạ các bạn đầu tư rất là gì ạ tự tin nhưng khi mà các bạn không có kiến thức nền tảng các bạn thiếu kiến thức thì việc mà Dũng có chia sẻ có public cổ phiếu này ra các bạn không dám mua nếu các bạn nào thấy điều này comment một hai đã nếu, nếu các bạn mà đầu tư mà chương trình của Dũng á thì các bạn thấy cái điều này không ạ tức là Dũng có đưa cổ phiếu này trừ khi nhé trừ khi các bạn là người rất yêu quý cổ phiếu này thì các bạn mới mua thôi ạ còn thực tế là sẽ không mua đúng không ạ nếu các bạn đồng ý thì comment là các bạn đã tham gia rồi các bạn comment số 1 bởi vì đây là câu chuyện rất bình thường bởi thứ nhất là các bạn không tin không tin đâu ạ lý do là các bạn không tin bởi vì các bạn có trải nghiệm đâu mà các bạn tin điều thứ hai là gì ạ các bạn không có kiến thức nên các bạn gì ạ dũng có phân tích thì các bạn cũng chả tin đúng không không có kiến thức nên không tin nên nhiều bạn bảo ôi thầy chia sẻ public ra cái này đáng nhẽ là gì ạ để học viên biết được nhưng có những cái giúp public để các bạn thấy rằng là giúp public mà các bạn chả mua được cơ đúng không public thôi mà các bạn chả mua được bởi vì các bạn không tin vào nó thì hôm nay Dũng nói điều này để xử lý cho các bạn một cái gì ạ cái niềm tin giới hạn trong đầu tư tại vì mỗi một chương trình như này Dũng chỉ mong giúp các bạn một phần nào đó để các bạn nắm rõ được thôi ạ à. vậy điều đầu tiên đó là gì ạ tại sao dũng nói một cái cái chiến lược để các bạn có thể hiểu gọi là chiến lược mua sớm ở đây chẳng hạn như sau đây là cổ phiếu chúng ta chưa cần biết là cơ bản nó tăng trưởng như nào nhưng đầu tiên các bạn thấy là cổ phiếu này đang bước vào chu kỳ trung hạn đầu tiên các bạn thấy là SMA 50 cắt SMA 150 và đang có xu hướng bước lên đấy là trung hạn vậy ngắn hạn đã vào một chu kỳ ngắn hạn trung hạn một cái chu kỳ trung hạn nó khoảng là gì ạ một à? năm mươi ngày giao dịch vậy 150 ngày giao dịch câu chuyện đó là rất tuyệt vời không ạ rất là dài đúng không ạ nên chúng ta đã thấy là xu hướng dài hạn tiếp theo chúng ta xem là dòng tiền vậy nếu mà là chu kỳ trung hạn thì liệu có dòng tiền tham gia vào không để biết dòng tiền thì chúng ta quan sát như sau ạ đây là chu kỳ giảm Vậy trong quá trình giảm thì chúng ta thấy là dòng tiền bắt đầu tham gia lớn ở đây bằng những lượt kéo lên rất mạnh và có dòng tiền tham gia ở đây. Sau khi có dòng tiền tham gia thì chúng ta gọi là đã dòng tiền lớn và trên đây là một vùng kháng cự mạnh, tức là khi một cổ phiếu giảm đây là vùng kháng cự rất mạnh. Và sau dòng tiền này thì cổ phiếu gặp một cái vùng chúng ta gọi vai bên phải. Những nhà đầu tư bị thua lỗ ở vai bên phải có xu hướng bán ra khi cổ phiếu này lên đến vùng kháng cự đó việc cổ phiếu này bán ra vậy câu chuyện ở đây đó là gì ạ vậy dòng tiền bán ra mang chất phân phối hay là tích lũy nếu quá trình phân phối là quá trình mà các bạn nhìn thấy ở giai đoạn này khối lượng sẽ gia tăng và giá giảm mạnh tuy nhiên các bạn nhìn thấy là khối lượng giảm và biên độ siết chặt thì chúng ta gọi là tích lũy tuy nhiên ở vùng này vẫn còn những dòng tiền nhà đầu tư cá nhân treo lơ lửng thì chúng ta đã thấy là đã có một lượng tiền lớn tham gia vào kéo lên và tiếp tục rũ bỏ quá trình kéo lên rũ bỏ kéo lên rũ bỏ với à, kéo lên khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ kéo lên khối lượng lớn giảm khối lượng nhỏ thì đây chúng ta gọi là tích lũy bao nhiêu bạn hiểu rõ điều này comment số 2 nếu không có điều này thì đây có thể là phân phối và nhiều nhà đầu tư bị mắc kẹt ở đây tuy nhiên chúng ta đang nhìn thấy rõ một kịch bản tuyệt vời đây đó là vùng cản rất lớn ở đây để vượt qua vùng cản này cổ phiếu phải có sự xác nhận khối lượng lớn và có quá trình test test để rũ bỏ những nhà đầu tư ở đây nhưng việc cổ phiếu biến động mạnh do thị trường chung giảm điểm nó dẫn đến là cổ phiếu gì ạ à, đã bị rất nhiều nhà đầu tư bán ra tuy nhiên đây chính là một đòn gì ạ à, đã rũ bỏ tất cả những nhà đầu tư yếu bóng vía ở trước đó và nếu ai đó hiểu rõ được phiên hôm nay thì chúng ta gọi là phiên mua sớm lý do chúng ta gọi là phiên mua sớm bởi vì gì ạ à, đây là một điểm khối lượng lớn và việc rũ bỏ toàn bộ toàn bộ với khối lượng thấp kéo lên vào quý phiên thì lúc này chúng ta hiểu đơn giản là không có ai bán ra nữa và khối lượng thấp như này là điều tuyệt vời tức là rũ bỏ hết hết không còn ai bán ra nữa và kéo lên thì đây là tuyệt vời vậy nhà đầu tư cá nhân chúng ta cần xử lý sao có hai cách để chúng ta nhìn góc độ góc độ thứ nhất thì trong trường hợp thị trường bứt phá lên đây khối lượng lớn các bạn có thể tham gia trên vùng này đây là cơ hội cuối cùng cho một nhịp này đấy là cơ hội cuối cùng ạ còn trường hợp thứ hai nếu các bạn nào đầu tư theo theo dõi theo điểm pivot thì các bạn để ý theo dõi một vài phiên ở đây khối lượng nhỏ giọt cạn kiệt tức là khối lượng nhỏ giọt cạn kiệt cạn đến mức ở mọi người bảo là cổ phiếu này không có dòng tiền bán ra đi và đó là những cái ngoài kia người ta đang đồn như vậy và đấy chính là cơ hội cho những nhà đầu tư hiểu rõ đó là sắp sửa chúng ta chuẩn bị đi tàu vậy một cái cổ phiếu mà gì ạ nếu các bạn đang đầu tư bạn đang theo dõi các bạn thấy là nó rất tuyệt vời không ạ những câu hỏi là gì ạ nếu cổ phiếu là giảm mạnh có mua không tức là nó đang có điều kiện rất tuyệt vời những cái điều kiện này nó chiếm khoảng 85 phần trăm xu hướng đi lên cổ phiếu nhưng nó vẫn còn 20 phần trăm cổ phiếu có thể bị giảm tuy nhiên thì ạ à, 20 phần trăm này chúng ta không đóng ngăn lại và chúng ta hãy quan sát thêm một hai phiên ở đây để xem là dòng tiền nó đang cạn kiệt khối lượng đang thấp dần thì đấy là một điều tuyệt vời các bạn thấy hay không ạ và tất cả đây là một cái cổ phiếu mà Dũng đã gửi cho các bạn chia sẻ tuần trước trong danh mục được trong danh mục đầu tư các bạn đã là những người mà Dũng hỗ trợ các bạn nhớ không ạ và còn rất nhiều cổ phiếu khác nữa đúng không và ở đây một số các bạn đã biết rồi ạ nhưng tôi Dũng sẽ không chia sẻ hết bởi vì các bạn biết rằng là đấy chính là cơ hội à, những cái bạn à, đầu tư mà tuần trước Dũng chia sẻ tất cả những cái danh mục mà Dũng đưa ra các bạn lưu ý này tất cả những cái danh mục mà Dũng đưa ra thì trong tuần này hoặc là trong tuần sau tuần này còn một buổi nữa thì đây chính là cơ hội đúng gọi là cơ hội tại sao tại sao các bạn này bởi vì các bạn thấy là từ trước đến nay khi mà Dũng nói về thị trường mang tích cực hay là tiêu cực Dũng nói về tích cực ạ à. thực tế Dũng không có nói về tiêu cực Dũng nói là nó điều chỉnh để tìm ra siêu cổ phiếu thôi ạ à vậy trong giai đoạn này thị trường điều chỉnh thì chúng ta có phải tìm ra siêu cổ phiếu không ạ thế thì rõ ràng điều chỉnh nó là tích cực chứ điều chỉnh làm sao tiêu cực được nên nếu các bạn này ạ à, theo dõi kênh của DVD thì khi thị trường bước vào chu kỳ tăng Dũng sẽ gì ạ à, hoặc là có dấu hiệu chu kỳ hồi phục thì cái điều đầu tiên là gì ạ à? hãy theo dõi và nhấn vào chuông nha bởi vì Dũng sẽ phát phát trực tiếp ạ Dũng sẽ phát trực tiếp nếu có điều kiện thị trường có điều kiện nên bấm vào chuông bên dưới để theo dõi kênh của DVD Ok một lần nữa xin chân thành cảm ơn à, chúc các bạn sẽ đưa ra quyết định thành công trong thời gian tới và nếu các bạn nào có thời gian phân tích cổ phiếu này đấy thì thực tế là gì ạ các bạn đưa ra những cái điều tại vì à, một cái chu kỳ đi lên các bạn phân tích tất cả các chu kỳ của DVD ạ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 viết kế hoạch câu hỏi là gì ạ nếu ngày mai thị trường giảm mạnh thì sao nó giảm mạnh thì càng tốt bởi vì những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ hoặc là bật mí hoặc một số bạn mình bật mí nó cho chúng ta gì ạ biết rằng là nó đang khỏe như thế nào vậy nếu mà chúng ta biết nó đang khỏe như thế nào thì nó tăng thì tuyệt vời đúng không đấy cái góc nhìn tư duy như vậy nên trong đầu tư hãy đầu tư cổ phiếu dẫn đầu hãy đầu tư những siêu cổ phiếu còn kiếm được một vài năm 10 phần trăm lợi nhuận sau đó một hai phiên giảm mất hết rất là tiếc công đúng không ạ nên nhiều nhà đầu tư một năm kiếm được trăm phần trăm lợi nhuận cho hai phiên giảm mất hết bởi vì sử dụng margin quá mức không hiểu rõ chu kỳ đó ạ cho nên trong đầu tư thì nó có một cái phần buổi sau nếu có thời gian thì Dũng sẽ chia sẻ cái à, đầu tư sớm cho các bạn đặt mí một cái cách đầu tư sớm mua sớm như thế nào và đây là cái mà cái cái giáo trình tức là Dũng đang à, đưa ra một cái giáo trình trong cái khóa mua sớm à, chúc mừng các bạn đã rất nhiều bạn đã gì ạ đã à, chuẩn bị đến cái khóa học này khóa học này nó diễn ra vào ngày 15 tháng 3 15 tháng 3 à, đây là khóa học trực tiếp và khóa học này nó sẽ dành cho một là anh chị em đầu tư phân tích kỹ thuật nha đầu tư phân tích kỹ thuật muốn lướt sọc nhanh trong giai xoay sideways là cái lướt sóng của anh nhưng phải hiểu về gì ạ hiểu về viết a còn nếu các bạn không viết a hoặc là không hiểu mẫu hình thì nó không phù hợp đâu không đúng đâu ạ Dũng phải nói trước khỏi tránh tình trạng các bạn học các bạn không có kết quả các bạn lại bảo đổ lỗi rằng là lại tiếp tục cái nọ kia cái điều thứ hai là gì ạ là dành cho các bạn muốn gì ạ thực chiến tức thực chiến thế nào khi mà Dũng đưa ra nó phải áp dụng thực chiến tức là trong khóa học nó sẽ thực chiến giả sử như bạn đang học thì thực chiến để các bạn có kết quả ngay đấy cái khác biệt của DVD đó là thực chiến thực chiến nên khi các bạn học của DVD thì cái việc đầu tiên là gì ạ nó mang tính thực chiến nên trong thời gian dài nếu mà các bạn có học thì dũng bảo là đến thời điểm nào dũng cho thực chiến và học nên có thể một số bạn đợi rất lâu đến một chương trình thì khi nào có thực chiến thì dũng bắt đầu mới giảng lại thì đấy là cái sự khác biệt khác biệt thứ ba nữa là khóa học này thì nó giúp cho các bạn đầu tư tăng trưởng có nhiều điểm mua hơn à, và một cái điều quan trọng nữa đó là gì ạ vì các bạn mua sớm thì các bạn thấy là có nhiều cổ phiếu đầu cơ các bạn không mua được khi nó xác nhận các bạn nào thấy nhiều cổ phiếu đầu cơ xác nhận không mua được nên dẫn đến gì ạ bỏ lỡ cơ hội nó tăng x 2 3 cuối cùng bỏ lỡ thì đấy là gì ạ các bạn đang là những ngày đầu tư ngoài ra thì gì ạ nó sẽ giúp cho các bạn <coughs> đặc biệt là đầu tư giá trị nhé các bạn đầu tư tích sản ấy, nhưng các bạn tích sản thì tích sản nhưng các bạn phải hiểu đôi chút về kỹ thuật còn tích sản nó không hiểu rõ kỹ thuật thì dũng không nói đây tức là các bạn đều tích sản thì các bạn sẽ chọn để cái thời điểm mua bạn không đợi không phải đợi mất lâu giả sử như là các bạn mua xong thì có thể trong khoảng độ ít thì có thể hôm sau tăng ngay nhiều thì nó cũng hai tuần hai tuần phải tăng ngay chứ còn bây giờ tích đến vài tháng nó không tăng mà em tích sản vài năm thì cái điều này nó không phải phong cách của DVD thế thì ờ, đấy là cái mà Dũng chia sẻ thôi còn nó như thế nào thì các bạn theo dõi tại vì tất cả những gì Dũng chia sẻ nó mang tính là thực chiến là thực chiến trên kênh đấy thì, thì mong rằng hãy theo dõi kênh video để có những kiến thức